Real Madrid đã có màn khởi động rất tệ ở mùa bóng mới 2019-2020. Trong cuộc tập trận đầu tiên cách đây ít hôm, thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane đã bị Bayern hạ gục với tỷ số 3-1. Đó là trận đấu mà người ta dễ dàng nhận ra. tiền tên trắng không chỉ chưa sẵn sàng về thể lực sau kỳ nghỉ hè dài, mà còn mất phương hướng trong lối chơi. Huấn luyện viên Zinedine Zidane hiện phân vân về việc xây dựng bộ khung và lối chơi cho đội bóng đang trong giai đoạn cải tổ toàn diện này. Zidane rất bối rối trong việc cải tổ đội hình do vẫn phải tiếp tục đặt niềm tin vào những công thần cũ dù họ không còn phong độ cao hoặc không tạo ra được nguồn sinh khí mới cho đội bóng như ramos marcelo cavani cruz modric isco asensio và benzema Sự thay đổi rõ ràng duy nhất mà Zidane thực hiện chỉ là giao nhiệm vụ thủ lĩnh hàng công cho tân binh Eden Hazard tuy nhiên một mình ngôi sao người bỉ dù cố gắng cũng không thể giúp real cải thiện được lối chơi chưa thể giúp kèn tiền trắng xua đi hình ảnh mệ dặn và thiếu khát vọng như cuối mùa trước real sẽ có một vài thay đổi nhân sự ở cuộc tập trận thứ hai trước arsenal vào sáng mai tuy nhiên cũng chẳng thể hy vọng kèn kèn trắng sẽ tạo ra một sự đột phá nào như đã nói Zidane dường như vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc cải tổ nhân sự và lối chơi triệt để Thực tế, ở tuyến giữa và hàng thủ ông hoàn toàn không có ý tưởng mới nào ngoài việc sử dụng những cái tên cũ kỹ như Marcelo, Ramos, Cavajal, Cruz, Modric và Isco. Trong khi đó ở tuyến trên, việc để Benzema đá trung phong vẫn là giải pháp mà ông thầy người Pháp không dám thay đổi. Sự thay đổi đáng kể nhất có thể xảy ra là việc Zidane nhiều khả năng để ngôi sao trẻ Vinicius hoặc Rodrigo đá thay tài năng đang nhu chột Asensio bên cánh phải hàng công. Khác với Real Madrid, arsenal đã rất sẵn sàng về cả thể lực và chiến thuật đây đã là trận giao hữu thứ tư của họ trong mùa hè này đặc biệt thầy trò huấn luyện viên unai emery còn chơi rất tốt ở ba cuộc tập trận vừa rồi đánh bại cả colorado rapids 3-0 bayern munich 2-1 và fiorentina 3-0 đây còn là trận đấu mà pháo thủ lên kế hoạch tung ra đội hình tối ưu do trong trận gặp fiorentina mới đây họ gần như chỉ sử dụng các tài năng trẻ những ngôi sao hàng đầu của arsenal như leno mustafi haka ozil mkhitaryan aubameyang và lacazette sẽ xuất quân từ đầu đồng thời cũng sẽ không sớm rời sân arsenal đã vào cuộc và sẵn sàng cho những trận đánh lớn qua đó hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt trước một đội bóng đầy bất ổn và còn đầy sức kỳ virian. thầy trò Zidane nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục đón nhận thất bại trên đất Mỹ vào sáng mai